Kính thưa đại chúng, tất cả hãy mau phát tâm Bồ Đề, học đạo và tu đạo. Và kiếm cơm ta vẫn phải kiếm, kiếm áo vẫn phải kiếm, nhưng đừng quên học đạo. Cơm áo nó chỉ nuôi cái thân này trong mấy mươi năm thôi, nhưng đạo sẽ cho chúng ta cái thân này trường viễn. đó Không có đạo, chúng ta nuôi được cái thân này bảy tám mươi năm chết rồi đọa lạc làm súc sinh ngạ quỷ vào địa ngục thưa đại chúng cho nên ấy, dẫu có mà đói nhưng mà biết đạo vẫn cứu được cái thân này chúng ta dù đói mà có đạo mà tu vẫn cứu được cái thân này nhiều kiếp còn bây giờ ăn cho no và rông rỡ không tu hành không học đạo chết rồi muôn ngàn vạn kiếp đọa lạc làm súc sinh ngạ quỷ địa ngục khổ vô cùng thưa đại chúng cho nên một đời làm người này ta phải biết quý nó. Chúng ta phải dùng thân này thật hữu ích nhất, thưa đại chúng. Hữu ích nhất không có gì bằng việc phát tâm Bồ Đề, tu hành, chính Pháp. Cái đó là quý báu nhất. Thế cho nên khi mà quý Thầy thấy được giá trị của đạo, của tâm Bồ Đề, thì kiên quyết phát tâm Bồ Đề, tìm mọi cách và cái nhân duyên của Thầy ngày xưa thế rất là đủ khi ấy thầy chưa biết tâm bồ đề là gì đâu thì thầy đến nhà một anh bạn đọc được một bài kệ trong kinh hoa nghiêm như vừa nãy thầy đọc đấy muốn thấy thập phương tất cả phật muốn ban vô tận công đức tạng muốn diệt chúng sinh tất cả khổ phải nên mau phát bồ đề tâm thế là thầy mới nói là anh xoa ơi phát tâm bồ đề là thế nào sao em nghe bài bài kệ này em thấy hay quá em cũng muốn đi phát tâm bồ đề quá mình muốn cầu thấy Phật, mình muốn cứu độ chúng sinh hết khổ. Và anh nói là bài kinh này ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Thế thì muốn phát tâm Bồ Đề thì phải nghiên cứu về tâm Bồ Đề đã. Thế thì Thầy không biết tìm ở đâu, Thầy chạy đến Chùa Quán Sứ, thưa đại chúng. Trong cái thư viện Chùa Quán Sứ nó mênh mông là sách như vậy. Làm sao nhân duyên Thầy nghĩ đúng là Phật run rủi cho mình. Khi Thầy vào cả một đống sách như vậy, Thầy rút một quyển sách, quyển sách thì ngoài bìa lại không có chữ khi mà thầy mở cái bìa ra thì bên trong thấy luôn dòng chữ là văn khuyến phát tâm bồ đề kỳ lạ như vậy rất đặc biệt thế nào khi mà thầy ôm quyển sách văn khuyến phát tâm bồ đề của ngài thật hiền đại sư về thầy đọc nó vô cùng là thấm và nó cực kỳ là khích lệ cái tinh thần của thầy lúc ấy thì thầy tâm nguyện sẽ đi phát tâm bồ đề phát tâm bồ đề ở đâu đây thầy chưa biết là ai sẽ chứng cho mình lúc ấy thầy nghĩ đến hòa thượng trúc lâm và thầy lập được một cái tổ mấy anh chị em cùng phát nguyện phát tâm bồ đề và sau đó xin với hòa thượng thì đúng ngày 19 tháng 6 năm 1998 là ngày thầy đi phát tâm bồ đề đó và đặc biệt sau cái lễ phát tâm bồ đề đấy thầy thấy nó rất là có nhiều sự cảm ứng vừa phát tâm bồ đề xong là trời bên ngoài đổ mưa rầm rầm luôn rất là kỳ lạ. Và Thầy nghĩ rằng cũng nhờ cái nhân duyên phát tâm Bồ Đề ấy, Thầy mới có đủ cái công đức để đi xuất gia, để xuất gia.